thế là chị ông chị bay vậy lại thế là chị ông chị đang ở đâu ô hay gà trông mới ngất mặt trời mới dậy này chị ốc chị bay về đâu tiktok youtube đang hỏi chị kìa chị ốc nâu nâu chị bay đi đâu về đi